Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thần Thành Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị và các bạn à, về dòng bơm à, đẩy cao Thì à, hay còn gọi là dòng bơm đẩy lầu Thì bơm này có thể là hút từ giếng Hút từ giếng đào là giếng khoan có độ sâu vừa phải à, Hoặc là nước thị cục để đẩy lên bồn chứa ở trên lầu Thì cái dòng bơm này rất là đa dạng Đa dạng về thương hiệu chẳng hạn như là ở đây chúng ta có bơm THT bơm Maro bơm à, Pentax à, ờ, bên cạnh đó thì có Panasonic Willow à, là Lucky Pro à, ờ, rất là nhiều ờ, nói chung là dòng à, bơm à, đẩy lầu này thì à, khá là nhiều và ưu điểm à, cái đặc điểm chung của bơm đẩy lầu này thì giá khá là mềm thì khoảng cỡ từ à, vài trăm đến à, 1 triệu trên dưới 1 triệu thậm chí thì cũng có những cái bơm dòng bơm mà đắt hơn thì à, giá cao hơn như nhập khẩu ở Italia hoặc là um, Đức thì giá cao hơn khoảng cỡ 2 3 triệu thì đặc điểm chung của nó là à, có khả năng đẩy đẩy cao rất là tốt đẩy nước từ à, thủy cục hoặc là từ à, giếng lên à, lầu cao khoảng cỡ à, từ vài mét đến vài chục mét nữa là khoảng cỡ ba bốn chục mấy thì vẫn có ừ, đó là cái cái ưu điểm chung của đặc điểm chung của cái máy bơm đại cao này thì à, hiện tại à, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn là hai dòng bơm đẩy cao cơ bản đó là dòng bơm đẩy cao bánh răng thì đây đây là cái dòng bơm đẩy cao bánh răng và đây là dòng bơm đẩy cao ly tâm thì tắt này chúng tôi để đây à, mọi người cùng à, tham quan thôi à, cùng theo dõi thôi chứ còn à, tôi sẽ mở hai con bơm này ra để mọi người cùng xem là bơm bánh răng và bơm bơm Ly Tâm thì nó khác nhau cái gì và ưu được ưu nhược điểm của nó thì chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua ưu nhược điểm thôi nha còn ở các video khác thì chúng tôi mới giới thiệu à, cụ thể hơn à, trước hết thì à, về máy bơm về đặt về máy bơm đẩy cao thì nó cũng có các cái à, các cái bộ phận cơ bản như là đây là phần đầu bơm đây là phần đầu bơm này đây là phần đầu bơm đây phần đầu bơm thì đây là đầu bơm trong này có trong này có cánh bơm này cánh bơm thì ở đây ở khu vực này thì có ờ, phốt bơm cái này là động cơ cái này là cái chụp gió thôi à, điện à, điện sẽ được đấu nối ở đây đấu nối đây là hộp tụ trong này thì có tụ điện thì à, cánh bơm thì có thể là cánh liên như chúng tôi vừa nói thì có thể là cánh đi tâm hoặc là cánh à, bánh răng à, đa số thì các cái dòng bơm à, à, các cái dòng bơm mà đẩy cao thì nó dùng là điện à, điện một pha 220V để mọi người cứ dễ sử dàng sử dụng nên là có cái ờ, ổ cắm cái phích cắm điện này chúng ta chỉ cần cắm vào uh, cái nguồn điện dân dụng chúng ta thì chúng ta sử dụng thôi uh, trước hết thì tôi sẽ giới thiệu rõ về cái dòng bơm uh, bánh răng áp quanh bồng, bơm ly tâm đẩy cao ly tâm uh, thì cái cánh của nó là cánh ly tâm nhé các bạn tôi sẽ mở thử ra cho mọi người cùng xem là cánh bơm ly tâm này như thế nào và cái ưu điểm nữa cái ưu điểm của cái cánh bơm ly tâm này là nó có cục à, lưu lượng cao hơn lưu lượng cao và ổn định lưu lượng cao và ổn định à, tuy nhiên thì à, trong cái phân khúc mà bơm đẩy cao thì thường là sử dụng cánh bánh răng khá là nhiều mặc dù vậy thì tránh ly tâm là đang là dòng bơm mới và được rất là nhiều người sử dụng à, thường hiệp thành thì có khá là nhiều mẫu bơm rất là nhiều mẫu bơm uh, đẩy cao bánh uh, đẩy cao ly tâm thì uh, bơm này thì có thể là hút từ giếng hút từ giếng đẩy lên bồn hoặc là uh, hút từ uh, hút từ nước thủy cục à, tuy nhiên thì mọi người lưu ý là khi hút từ giếng thì máy bơm này hút được khoảng cỡ à, ờ, uh, 6 đến 8 mét tối đa là 8 mét nha mọi người à, nếu như sâu quá thì máy bơm sẽ không hút được ở đây tôi đã mở ra cái đây đây là cánh ly tâm đây mọi người thấy nha đây là cánh ly tâm nó sẽ quay nước sẽ vào trong này nước sẽ vào đây và nó sẽ quay nó tán ra gọi là ly tâm thì cánh ly tâm ờ, ờ, nó là cấu tạo như vậy về cơ bản thì, thì cái cánh ờ, cánh bơm này á thì là cái bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước nguồn nước để đẩy nước lên đẩy nước lên cao thì đây là cái cái mặt nạ cái mặt nạ trước thì nước sẽ vào từ đây nước sẽ vào đây và đẩy lên cái họng xả ở đây đó, thì đây là cái cánh ly tâm à, cánh bên V5 và chúng tôi sẽ để qua sang một bên để chúng ta sẽ xem cái cánh à, bánh răng nó như thế nào đây nha tôi để đây à, bây giờ tôi sẽ mở thử cánh bánh răng ra cánh bên bánh răng lại cho mọi người cùng theo dõi thì à, bơm à, thông thường thì bơm bánh răng á, là có cột áp rất là cao có khả năng đẩy cao rất là tốt cực kỳ tốt luôn À, như à, máy bơm này là công suất là à, 1 1 HP 1 HP và khả năng đẩy cao lên tới 75 m. Một cái cái cột áp rất là cao các bạn. À, đây là bơm Maro, bơm à, bơm Maro của um, Trung Quốc và Thuận Hiệp Hành đang là nhà phân phối độc quyền bơm Maro này. Chúng tôi cũng xin giới thiệu lại là chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của bơm Maro thì bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái um, cái thương hiệu bơm khác như là THT thì cũng là thương hiệu mà Thuận Hiệp Thành phân phối độc quyền hoặc là bơm à, NTB cũng là nhà phân phối à, Thuận Hiệp Thành cũng đang là phân phối độc quyền Ngoài ra thì chúng tôi là đại lý của bơm Pentac Pentac thì à, thương hiệu Italia rồi à, chúng tôi cung cấp đầy đủ giấy tờ à, xuất xứ như là bảo hành chính hãng 12 tháng đó là cái ưu điểm của bên Bementac đây rồi đây là cánh bánh răng thì cơ bản thì nó cũng có nắp chụp đây cái mặt nạ của nó mặt nạ đây hồng hú và hồng xả ở đây chủ yếu là giới thiệu về cái cánh bánh răng thôi các bạn mọi người cùng theo dõi cánh bánh răng thì cấu tạo nó nó khác nhau nhìn vào là thấy biết nó khác nhau thấy nó khác nhau rõ ràng rồi đây là cái bánh ly tâm đây là bánh răng mọi người có cần à, zoom vào để thấy rõ hơn không đây, đây là cánh bánh răng thì nó có từng bánh răng à, nó nó giống như cái nghĩa đen nó có bánh nó là cái từng à, cái răng hứa răng răng răng răng răng để mình à, mình quay thì cái bánh răng này nó chạy vào nước nó lên nó đẩy lên là cái ưu điểm của nó là cột áp nó rất là cao lên tới vài chục mét à, nó hoạt động bền nó này hoạt động rất là bền thật ra thì máy bơm nào mà à, hoạt động mà đúng kiểu đó đúng à, quy chuẩn thì nó cũng rất là bền à, tuy nhiên thì à, so với à, cái à, các cái dòng bơm bình thường khác mấy dòng bơm khác thì bơm bánh răng được đánh giá là giá rẻ và hoạt động bền à, cũng như là ưu điểm cột áp rất là cao đây là chúng tôi giới thiệu về sơ về hai cái ống à, bơm đẩy cao à, mọi người khi mà mọi người à, lưu ý chọn á chọn bơm à, đẩy cao mà đẩy nước lên lầu á thì mọi người phải à, xác định được là nguồn nước hút ở thị cục hay là hay là hút ở giếng nếu như hút ở giếng thì mọi người phải xác định được là giếng sâu bao nhiêu bởi vì nếu như mà giếng quá sâu sâu khoảng cỡ trên 10 mét thì chắc chắn là những cái bơm này phải cần những cái cái công cụ hỗ trợ khác như, như bộ hút sâu hoặc là à, các cái à, dùng các cái bông con bơm mà chuyên hút sâu hút chuyên hút giếng chứ còn với những cái con bơm này nó chỉ khả năng hút được khoảng là 6 đến 8 mét thôi còn nếu như bơm thủy cục thì chúng ta chỉ cần gắn trực tiếp vào nguồn nước và à, gắn trực tiếp vào đường ống phía sau đồng hồ nước á, à, và kết nối với nguồn điện thì máy bơm sẽ chạy thôi này bơm sẽ tại chạy lên lầu và mọi người cũng lưu ý là bơm này chạy không có tự dừng không có tự hoạt động nha mọi người à, khi mà chúng ta có nhu cầu chúng ta cắm điện vào hoặc là chúng ta khởi động máy thì máy sẽ hoạt động à, khi chúng ta hết nhu cầu thì chúng ta sẽ tắt chứ máy bơm không có tự tắt như là máy bơm tăng áp nhưng mọi người lưu ý một vấn đề này để tránh máy bơm à, bị cháy à, thì à, bên cạnh đó thì máy bơm tất cả máy bơm à, đẩy cao này trước khi sử dụng thì mọi người cũng phải mồi nước mồi nước và cái nguồn nước phải à, cái lượng nước phải luôn là giữ ở trong đầu bơm nếu không thì máy bơm sẽ bị cháy máy bơm không hoạt động khô được đó đó là là về cơ bản về cái à, máy bơm đẩy cao thì hiện tại thì máy bơm đẩy cao được sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống chẳng hạn như là dùng đẩy nước lên bồn à, từ ở ở khu vực nông thôn đến khu vực thành thị à, thậm chí thì cả cái nhà chung cư à, thì cũng có cần cái à, cái máy bơm đẩy cao này thì do đó là nếu như quý khách cần mua máy bơm đẩy cao thì hãy liên hệ với Thuận Hiệp Thành Ừ, qua hotline mà chúng tôi có treo ở trên màn hình à, chúng tôi đang là đại lý phân phối chính thức và cũng như độc quyền của rất là nhiều hãng bơm đẩy cao giá từ à, khoảng cỡ vài trăm đến à, à, vài triệu thì à, tất cả là mọi, mọi sản phẩm mà chúng tôi đều có à, hoặc là mọi người à, có nhu cầu à, được tư vấn thì cũng à, hãy liên hệ với hotline của chúng tôi à, nếu như video của chúng tôi thấy à, có hay hoặc là hữu ích với các bạn thì các bạn hãy nhấn à, một nút like share um, mọi người cũng có thể là cần review dòng bơm nào thì hãy à, liên hệ với chúng à, hãy comment ở bên dưới thì để chúng tôi à, review thì kho bơm thuận hiệp thành rất là nhiều à, chúng tôi sẽ review từng cái dòng bơm để mọi người cùng theo dõi à, bên cạnh đó thì mọi người cũng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được các cái video tiếp theo của chúng tôi à, cảm ơn mọi người cùng theo dõi nha hẹn gặp lại mọi người ở các video sau